Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ban lệnh bài boss với uh, bắt số 15. Và ở lần bắt này thì uh, đánh giùm cho anh em trong ban mỗi người hơn một rương. Thì ở ờ, lần này thì hơn uh, cả anh Tùng này nọ với Khải thì hơn 130 con và cả lệnh bài thường và đặc biệt anh em. Đó, lệnh bài thường thì anh em cũng đã thấy thì hơn hai rương này, đó. Lệnh bài đặc biệt bên anh Tùng hơn chín uh, mấy con nữa. Thì có thể là hơn 200 hơn 200 con nữa nè. Rồi, ok anh em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở đầu tiền bot cho anh em xem nhé Rồi Rồi anh Tùng ơi dạ, Khui hàng anh Tùng ơi đẹp rồi ừ. anh anh còn 5 con bot xanh thôi anh thả trước nhé xong em lấy bot xanh nha rồi ok ừ. anh thả trước đây anh chiều anh ăn thì anh có cái tới à, bằng tin cái nó cả không anh Tùng. anh thả trước anh cứ thả trước đây rồi à... thôi bán em cái nha cháy cháy cháy, đúng rồi đúng rồi cho em à, một xe rác anh, anh em đi sao em ơi về về ai ai lấy cái vòng về về giã tẩu long trấn cái này đánh nhanh rồi em em em đang gì cái em đang gì cái lần à, tháng năm bảy con đánh lẹ thôi rồi quốc này rồi anh chơi tiếp vân tin nè anh chơi còn bị cái em đi rồi vô bua đó rồi giao dịch ít độ nè rồi vô bua vô bua vô bua ta mua đồng bán rồi phải là đi có theo phát tại đầu anh tặng okay luôn ơi rồi anh em ơi à, okay. cãi lên phụ boss nè cho lẹ nè lẹ nè anh em không có phụ em ơi con boss này không cần phụ em ơi cứ đứng chơi giùm anh một cái đừng có phụ nha à, phụ là chết luôn á mày cứ lúc nào mày bày khi nào anh cần anh sẽ alo ok anh em rồi boss đại á ý là boss đại á ờ boss đại còn ừ. lâu đây anh em ơi xếp bánh mới nha mọi người hôm nay thêm một gia truyền uh, may mắn 25 nữa nha anh em ơi à, anh phun may mắn rồi anh em ơi full may mắn rồi tất cả em bắn đều ừ. full nha đó 25 25 là 50 75 Nếu thêm được một quả nhẫn động sát nữa thì 81 với lại cái này là 86 vậy nè chắc bắn 86 nha mọi người rồi chuẩn bị khui ha có cái nào ngon dục lên ban coi anh đã ừ ừ thì anh vẫn đợi cho anh em xem Ông mình vô muốn ta cứ lại coi like không được. Rồi ra nhật đồ, ra nhật đồ, ra nhật đồ, ra nhật đồ. Rồi thể thể thể thể. Nhật đồ, nhật đồ, một cái đao thủy nè ơi, một đao thủy. Một đao thủy, một đao thủy nè ơi khải xem cái bùa thời gian chúng động với kháng động đánh nhanh lại có rác cho em xin ít em làm đất tẩu nhé ok anh em em mà lấy rác đâu chạy ra đây luôn đi anh vứt cho này làm cho tẩu này à rác thì tí em à, lấy em lấy những trang bị uh, trang sức em ơi cái này không không có rác đâu cái này toàn sốt thôi yeah. ừ, tí là trang sức đặc biệt anh sẽ cho khôi khôi khôi khôi đây là những cái mẻ đầu tiên em ơi hello anh em mới vô nha ba ca vũ khí đó một đó. không thuộc lên có một điểm mà quýnh chi trời ơi Ồ. rồi một câu khí lên trọng 40 mươi Trời Vậy không có sát đầu công ta Không có hỏi sát đầu công, ok Không có thời gian chống ta Từ dễ vậy em Rồi Mấy trăm con boss được Full may mắn rồi đó mọi người Cái ờ, dòng hoi này nọ tất cả các kiểu là full may mắn nữa nè Thời gian 500 mà, đụng thời gian chống nữa bể <laughs> Rồi con thổ là gì đây Sống này tiếp tục là 60 con của anh Nam nha anh em Tiếp tục là 60 con của anh Nam nha mọi người Anh Nam có gửi Khải 60 con nha Rồi OT Rồi OT 23 20 Đây tháng này anh em nó cần lấy một cái k 540 nè Đó Cái này đỡ lại Rồi Tiếp tục nha anh em ơi Đây bây giờ Khải sẽ um, Lấy con năm động đi thả bot Tại vì năm động nó giữ mớ của anh Nam như này Rồi vô cái nào tăng tăng muốn tăng bầu khác cho game reo lên trên thế giới tuyển anh em ra kia esports chơi để nữa nữa nó đâu nó, nó khỏi cho đánh đừng đừng có làm vậy nó ra khỏi cho đánh đấy <laughs> đừng có đùa tăng độ khác cho game đừng có đùa với thầy chùa nè không báo quá tin trái ơi đừng ok ok đừng có đùa với thầy chùa đừng đừng làm vậy không ai mình là kèo dưới nè mình đánh thôi chơi game thoải mái thôi rồi đừng có kích lợ kích động luôn người ta làm gì rồi ok Bây giờ Giật dạ, thả đến uh, uh, con Nam độc thả cho anh Nam 60 con nha mọi người. Một lần Nam 6 con, những lần 6 con nha. Ôi, ok nè. Tăng vật dương này thì 2 3 4 5 6. Rồi. Ok. Đó. Thủy thủy thổ thổ hỏa Cái tuôn rồi của anh Tùng thì được một cây làm chậm 40 nè. Đây, để anh em nào cần vứt cho anh em. Giang hồ mộm, giang hồ mộm tiếp lâm là ai vậy? Như Hương ơi, Như Hương dứt hai hạt lên Như Hương ơi cái cái con là em ấy nha ờ một ăn ở đâu một ăn ở đâu khá một ăn rồi đang đang lúc rồi đã đang đang lúc phim đang lóng phim này lóng phim này anh em ơi tiếp tục thổ này thì ờ, đánh boss thì đỡ mình thiên kết thúc anh em đâu có làm nhiều thêm đâu thiếu một nhẫn là đủ xếp 40 đó mà thêm tí hỏa sắc nồi là đúng bài rồi ừ hello anh em mới vô nha anh em đang xem trong một năm hồ chơi anh em ơi <laughs> đúng rồi anh em hơn 300 mọi người đang xem trong một năm hồ chơi anh em ơi đánh này à, thẳng lần năm bảy con lẹ rồi qua về à, ba lan đánh đặc biệt nè tiếp tục chờ hàng chờ hàng có voi đòi khủng long hả à, <laughs>

<laughs> à, lâm độ lâm độ lâm độ vũ khí nó <laughs> này có một món thuộc lý mà nó chỉ có một điểm thôi nè vứt luôn nè mà <laughs> kỹ này hit cái đây đây là nhớ không biết khải có nhớ không chứ bữa giờ anh thấy ba lần phòng thủ vật lý một điểm mà đó khải ờ ờ ba lần thôi <laughs> chờ đợi cái này xong chấm lại nè à rồi nhặt cái này nó không bói đồ nữa đâu mà bói nè cuối ha cuối cái gì cũng lấy ẩn một để lại nha số số số số số số số trời thời gian cũng đọc không có gì hết số số không có lôi xác đâu mày. Rồi tiếp tục thả tiếp Đó là tun của anh Nam nha anh Nam Mới rồi được ờ, khoảng tầm ờ, hơn chục con rồi Vẫn chưa có hàng gì ờ, quý cả Vô làm ít tiền nha Rồi muốn bao luôn Rồi tiếp theo Ừ anh em nào anh em nào muốn mua cái bang thì inbox Zalo cho Khả anh em ơi 0971728071 dùng Khả anh em ơi. Rồi cái gì sau cái buổi live này Khả sẽ hỗ trợ cũng như là trung gian ạc cái bang cho anh em nha. Vào vào bang hỗ trợ bang luôn là ok nha anh em vào ban chơi cùng ban luôn là anh em đợi giá hữu nghị đó mà xài luôn vui giá chịu quá ghẻ cả đồ cả à, anh 18 đô la cho nên có 2 triệu thôi gọi là tương đối đủ Ủa, chơi 2 triệu là quá rẻ rồi giá tuột quần giá tuột quần à. à, phải chị anh bán sớm anh mua mẹ ừ. mày lại chơi đủ phái nữa đủ đứa ơi anh bán dạ, à, đi theo con đường nó nó nó đi theo con đường em á dạ, tính em mà, được thôi ừ mà, mà, thiếu nó thiếu ai à, à, à, giống vũ đề phải không đang có 30 ừ. thôi em có 30 thôi có cái đôi giày á đôi giày á em à đôi giày á em là nhiều phải đa chân kim đôi giày nha nữa tôi nữa tôi nữa cũng nằm bảy mươi trăm á nhưng nhưng mà anh em anh em biết là em phải em có cái tâm với cái quyết anh anh em hiểu không tâm cái quyết mà đâu nửa tháng mà đổi làm Ủa tự thiên sơn các kia anh à. đổi với em với em không anh không kia em đổi làm gì không phải nói mới đây nè nhẫn ngọc bội thì phải đánh ờ, đặc biệt mới có nhẫn ngọc bội em ơi phải đánh đặc biệt anh ơi 18 gì nữa đánh trắng men à. đánh đặc biệt thì mới ra nhẫn ngọc bội rồi khui Ôi, chỗ này ra ngọc ngọc bọn. Mày làm chạy anh 18 mét kìa mày. Đấy, cái này là 18 còn quên nuôi tụi đạo xem rồi đi. Một có như có một một khí kim anh em ơi, một khí kim. Má boss chạy tới đây không thấy đâu nè, chạy giữa kiếm nè. Trời nóng vẫn 15, 120. Áo số. Vậy số. Trời cái đao bằng sắt dòng cuối. Trắng gừng luôn. các bạn các bạn đồ biết mà ui chẳng đau như con kim Ê, cái bang uh, à, cấp 110 full top pin em ơi chưa vào lăng một tịch chưa tại kênh nhưng mà full top pin nha full uh, uh, điểm phong độ rồi Evan kỹ năng tìm đánh các mùa Evan không thiếu mùa nào Đó. inbox Zalo hay Nguyễn ơi anh em nào uh, có duyên thì sẽ mua được trước thôi tại vì hôm nay Khải mới ra hôm nay mà nhiều anh em inbox hỏi thì cứ việc uh, inbox Zalo cho Khải rồi hữu duyên thì chúng ta có thể bán cho người đó thôi tại vì ạc này khá rẻ nha mọi người cho anh em vào hỗ trợ chơi cùng ban hợp lý luôn em ơi rồi giờ bó tiếp tục nè mà khảo trong này bó nhanh này mà hơn gần 200 bot là đánh nhanh rồi đánh con đặc biệt nè giờ anh 18 lấy năm thị em lấy liền á ồ ai chết rồi đúng kim cao ôi về kim cao à, chết đây đủ mình chim băng chết sao đó không em ơi món đồ này thì tầm cho thôi nè đỡ cho anh em trong bàn mới vô này em không mấy những món đồ tầm trung này anh em nào vô ban sẽ hỗ trợ đó lên xịt đồ đó lực ngon quá những đồ được em có đỡ lại mà đồ đồ cùi cùi bán vài trăm xu hai trăm xu thì đỡ lại cho anh em hoặc là 500 xu đến một kim cũng đỡ à không không có không có cho như cao vũ khí làm chậm đó cũng cho anh em thôi chứ nó đâu có bán làm gì đâu chứ bán cũng được một đến kim rưỡi đến hai kim đó rồi à, anh em đang xem thì bắt số 15 này thì à, với số mình bắn 86 phần trăm thì khá là đặc biệt mà không biết tối này có về bờ hay không thì anh em cứ trên tinh thần đỡ lại một like sẽ ủng hộ chơi anh em ơi Đồ, mai mai con thể game cái tiếng vọng phết Anh em thích thì donate cái luôn nha anh em ơi Ừ <laughs> Anh em xem like trên fanpage uh, có thể ghép kênh youtube cho một đăng ký ủng hộ chơi anh em ơi Còn anh em anh em vui vui cứ donate thoải mái ừ. Đừng đừng Không có buồn ừ. Còn vui buồn khóc cười gì à. anh em cứ donate đi là mình ok là <laughs> Rồi tiêu kim này có hai cùng một kim này đừng có donate 10 ngàn chữ rồi không donate 50 ngàn vẫn được em miễn vui là được bao nhiêu mà có ờ à, kèm câu chửi ai à, kèm một câu chửi <laughs> vui thôi lớn mà ai chửi nữa anh em rồi ra thả thêm anh em ơi ra thả thêm anh em ơi một hai ba bốn năm sáu bảy đó đủ ôi tích cụ rồi thả xong góc kia sao đánh ta chết tôi rồi vụ canh à đánh thì đánh được mà em đọc không được bùa à. đánh được mà nó không có lên đam rồi ờ, để em ra em bùa xong em, em làm lên bùa Bùa đánh được hết Hy sinh bản thân dùng nó ra đi ừ. kéo nó Khui Làm chậm sinh lực cao Đó Đó Ờ vào tay năm hành uh, vũ khí uh, hỏa Ok Bao tay này cũng năm hành vũ khí hỏa luôn Ngon luôn Trời Trời ơi sát thương 31 94% không có tốc độ đánh What tờ heo. Rồi xem tới là Nam về bờ đây, Xem tóc 20-30 là chuẩn luôn rồi Nam Đó Đó Đó Chết mày Rồi anh Nam về bờ được Ngọc Bò chậm vòng 1 Được <laughs> Bao tay chậm luôn Được luôn của nó luôn hai món một cái nón hai cái đẹp nha bao tay xin được được đẹp nha Đó. rồi ok nãy ai ai ai ai ai lụm ai tầm trung này tầm trung này cho ban này em đang rồi rồi ok em đang rồi à, em đang không trong biết chọn được khải ra cừu sắt cho nó quấn vô anh em ơi biết cừu sắt được không đây sao thấy cảm thấy cảm giác xa xôi vậy có của nam trước của nam trước em ơi đâu xem tí nữa là cái đó về bờ rồi đang đánh cho nam anh long ơi đủ với tự nhiên bị giang vậy trời đồ không quen bù được anh em ơi toàn lời không quen bù được anh em ráng chịu khó xíu nha mọi người đủ tụi này nôn quá thằng không dính bùa bó đi tăng máy em hết máu rồi còn 15 bình nè bóp dữ vậy đây đây đây đây để ôm lên không bù được không bù được thôi chịu khó thế này mà không bù được em ơi thôi đỡ thông cảm uh, tuần sâu rồi nhiệt đồ này ôi một ba con có một hai cây vũ khí rồi xả tiếp tục này em ơi thả tiếp thả tiếp thả tiếp thả tiếp nhớ là ít tiền rồi nè có hai cây vũ khí nha nam tụi này có hai cây vũ khí nha có kết nha một kết một đao rồi ok chưa chưa có sản phẩm rồi em ơi rồi ok này là mồi thôi anh em mấy cái đền bài này là mồi thôi khui may mắn sẽ thuộc về tay ai Trời ơi, cái đây là... Ủa, sao không thủ lý hai điểm? Cây thiệt. Ờ, khó chịu thiệt. Lên 130. Làm 130. Này, lúc này 40 à? 40. Rác. Rác luôn. Rác Trời, má cái cây. Sinh lực, lực, lực, sinh lực, lực, không chả cái gì. Rồi. Yeah. Dạ. Mồi thôi, cái chung là mồi đó. Rồi, tiếp theo những con tiếp theo anh em nãy giờ đánh khoảng tầm uh, thực sự là nãy gần uh, ờ, 32 con rồi còn 28 con cuối cùng anh em ơi 28 con cuối cùng vui này lầm lầm lầm lầm Ủa anh giải thấy ai donate không giải Ai donate ta? Ai donate hả? Để anh kiểm tra tài khoản Bị gì rồi không báo rồi gì vậy khánh đăng ơi nói đi em không sợ ủa thổ không vậy Ok thằng em đọc lại mình Dương rồi đến Donate 30k nha Ok em ơi Đó có tinh thần đánh bot liền <laughs> Ok lôi, sắc nội công rồi sao mà thổ không vậy Ừ toàn thổ không Ờ, cảm ơn thằng em, thằng em. Ok ok anh ơi, ok. Đạt không hai lăm. Ok em ơi, anh nhận 30k nha, cảm ơn em nhiều nha. <laughs> ừ, độc lạ Bình Dương. <laughs> Rồi thả thêm boss em ơi. mấy đồ nữa BBK không chưa cha mà anh em Samsung quá chứ. Ồ cái à, cái. Né tới 300, 30 rồi. Cậu ăn tô phở thôi chứ ông em mình dương nhiều chứ mấy đại gia đâu ừ tô phở tô phở thì lòng nấu tạm thôi chứ không à, à, donate qua tài khoản mà đâu phải donate lên màn hình đâu anh donate lên màn hình thì nó sẽ báo một cái nhạc của võ lâm truyền kỳ em có donate cài mà được ừ. mày mày mày không biết mồi hết mày mồi mày phải donate kiểu kia donate lên và duo đó nó mới hiện à, là donate phải mồi còn này là donate qua tài trực trực tiếp tài khoản rồi <laughs> Ừ nói thật theo nó nè Tụi này Tiền tiếp thì phải đâu mất tiền phí Ừ đúng rồi Còn ừ, em Donate trên kia là 10k thì anh chỉ nhận được 7k thôi Đó ừ. vậy Khui này Cái ờ, này vậy có 10k mình nhận được có 7k Ừ Mất hết uh, 3, 30 phần trăm rồi 30 trăm 130 Trời ơi tùng rác không em ơi Đồ rác luôn Sốc sốc sốc thủy này thủy này thủy này thủy này thủy này vũ khí thủy hai cây vũ khí thủy nha nam rồi để thả tiếp à được quá tiếp ngon ngon ngon ngon hai cây vũ khí nha hai cây vũ khí thấy nha fan cứng của khải khi nào có dịp lên sài gòn cắt tóc phi cho người anh em ok cảm ơn minh quang gaming nha có dịp khải sẽ ờ, về sài gòn cắt tóc free nha cảm ơn người anh chủ nhật chủ nhật nói nè à, có diệt thôi anh em có diệt thôi chứ giờ khai cũng ít đi mà rồi anh em chỉ còn khoảng tầm khoảng ờ, hai uh, chục con nữa em tuần này còn hai chục con nữa rồi giờ bó đồ tuần này cho anh em xem thử được gì nhá hôm ui. nay đánh gần 200 con là anh em ui rác này rác này rác này trời nó à, chán chịu trời bằng sắc 10 điểm đủ à, đâu bằng sắc 33 củi dưới trời bao giờ trong 40 dòng cuối <laughs> kháng họ cái năm điểm à rồi cái này anh thua cho rồi tiếp tục em ơi Chủ, anh tướng nào với anh ba miền quá ba tiếng bây giờ bao nhiêu trời ơi nó cầm cái đao vàng khè nhìn khoái ghê luôn mình không có tránh nó được cái đao vàng được <laughs> không phải sáng là vũ khí cái đao vàng nhìn nó đẹp ui thử nữa nè em ơi treo đấy cấp một bang hội nó lấy đao mà anh tục nó, nó lấy đao con triệu vân đang cầm ừ thả tiếp này à, hồi nãy vô tống thêm có gặp <coughs> rồi một bao tay tôi này không có vũ khí nữa mày tôi này chưa có vũ khí ok ok biết hơi bị rẻ rồi khai à, ok đó nè à dạ à dạ <laughs> cho anh thôi em cho anh vui thôi nè cái này màu vàng nhìn đẹp ghê à, lần này đánh cho anh em thì 60 con là khoảng 6 kim kèm với ờ, một cái hai dạng khoảng hai kim nữa là khoảng hết 8 kim nha anh em 8 kim liệu có những món đồ gì ấy da đủ xanh từ từ từ giờ bây giờ long muôn trắng nó kẹt đồ rồi à. rồi bỏ đồ cho anh em xem này bị dính cây vũ khí tay không nỡ bỏ xuống nè làm chậm 40 một cây vũ khí nè áo sốt nè sốt nè nón 540 nón 540 hai cái nè rác nè đó nè Và tay kim năm hành đợt ok nè Rồi một cây vũ khí nè mày Họ ờ, sốt ờ, Làm chậm 30 Sốt Một cây vũ khí 540 hai cái nón 540 Tầm tương đối tầm trung em ơi Hợp lý Sinh lực lực hợp lý luôn Mấy cái này thì không bán bao nhiêu tiền cả 140 nè 140 nè Bao tay năm hành nè Vũ khí 540 nè Ok ra nhiệt độ anh em toàn những đồ tầm trung chung luôn này. chưa có đồ nào vip cả Ủa đại sư huynh nó kêu để cho nó cái gì vậy? Đỡ đồ xấu dòng mà đâu có đâu mà đỡ Tự không nhạc <laughs> Đây Banana còn hơn uh, chục con nữa em ơi Tuần này còn uh, ờ, 7 con nữa xong Mấy con thổ thả hết 7 con nữa xong này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rồi vẫn chưa có món nào anh em ơi vẫn chưa có món nào về bờ nha mọi người đồ sáu dòng thịt là bên rất khó nằm nãy giờ ông nằm khóc bây giờ Cui này Rồi cho bói đồ tụi này tiếp tục nè mày <clears throat> Khui vào tay Cho kim sinh lực Cho Lâu lâu lâu lâu bình thường mà anh em stop stop stop 20 23 stop stop bánh xác stop luôn trời ơi toàn đồ ôi cái, cái, cái nón 25 20 sẽ lực lực như thế nón khăn ờ, tưởng đây lưng nè tưởng lưng là được rồi hơn 500 anh em đang xem cho hơn 200 like ủng hộ chơi nha anh em ơi bánh này bắt số 15 nha anh em chúng đang đánh 60 ờ, con cho nam tiên phong ờ, những món những con cuối cùng rồi vũ khí này rồi bó nhanh bó nhanh bó nhanh Tấm một chắc nhận được con ờ, bông tiêu đó nhà đất quý phát rồi bông tiêu đó bạn ơi nếu mà may mắn thì có thể là phi dân thì quên lộn uh, phiên vũ không có đâu tầm này chưa ra phiên vũ đâu trời ơi toàn đồ trung bình ở đây mà thiệt sự trời đôi vậy à. Trời ơi cái đau không có tóc nữa anh em Tóc đâu Đồ mấy cái đau kim đồ kim đẹp gương không có tóc nè 31 25 15 30 Trời 20 là cũng rẻ. Đôi giày này cũng trung bình thôi, 15 30 chả cái gì viết cả nè. Dạ dạ Nam đỡ góc Nam ơi, phải làm tiếp nữa Nam ơi. này đau là phải tầm tóc 30 mới được. Được, không có cái tóc này ơi, 2k sát thương rồi, không về bờ được. Một ca vũ khí nữa. Đau tóc 20 rẻ lắm. Rồi, hết boss. Đây anh em ơi, kiểm tra bên em động nha. Rồi còn hai con cuối cùng để lấy hai con nữa nè. <clears throat> hai con boss xanh cuối cùng. Một cây kiếm thổ, lò sáng nội công không? Một nón nữa. Ok còn hai con cuối cùng. Đây anh em. Còn hai con cuối cùng anh em động nha. Đó, thả hai con nữa xong. Sáu chục con. Ok, được Khải sao đồ cho Hào Hà coi nha. Ờ, à, đại sư huynh này trên lai Khải có sale đồ nào nè, em xem thử nè. Có số đồ đó. Ở hai con cuối cùng. 60 con ok anh em thích sơ đồ thì rảnh rỗi sơ đồ anh em xem à này nam đi ngủ rồi hai này luôn rồi tôi luôn rồi hmm, đây nè Sơ đồ này thì đã hơn khá các sơ đồ trên video anh em Anh em giờ xem lại nha Sơ đồ này khá đẹp mọi người tầm này thì ổng ờ, đang ờ, bằng set ờ, hồng ảnh đi chan rồi chứ ạc này là full set newton 150 chậm và 80 chó nha nè đó cái gia truyền làm chậm 40 nữa ông số một lý mực nào khá tất cả à, vi phong kỹ năng một cấp ạc này bốn kỹ năng cũng có đó nếu mà có dòng băng hồi nữa thì năm kỹ năng cũng có rồi hàng con cuối cùng xong này đến anh nam nha nam nam xong rồi đến anh tùng anh, anh tùng ơi anh tùng ơi anh tùng chạy về ba lan thì nói cũng đánh anh tùng ơi không thì quýnh anh trước luôn cho lẹ anh tùng ơi ừ, ừ đỡ cho lâu anh tùng chín chục con quýnh chắc cũng tầm 30 phút Ôi, chô, hai con này rất đồ quá trời luôn em Ui Ôi Chứ vẫn chưa có món nào về bờ này mày Em thấy Quentin nhiều vậy anh Tùng? Ôi, sao đồ vậy, không có tóc Không có tóc đến bằng đi anh anh anh không lấy tiền đâu cho thôi đau hai mươi chẳng cái gì à, trời ơi cái đau ôi xô kiếm đẹp gơ luôn không có lô sắc nội công trời không banh thì giống đọc ngon cái này đỡ ra xài sáu dòng được trời ơi quý ôi ok này đang đánh à trời đang đánh những bot đại chắc sắp xong rồi rồi làm ca sát thương một nữa không có gì hết rắc luôn này nữa nhiều nè mà không có ừ. không có siêu phẩm không có siêu phẩm anh em ơi rồi bên đội anh nam thì à, thực sự là không có siêu phẩm gì anh em ơi được à, hai uh, cây vũ khí 540 và hai món 540 đây nè anh Tùng ơi đây đây anh em ơi hai cây 540 thì vứt trong kia rồi như là hai món 500 này đó nếu ngày mai anh lấy hai năm 2500 thì đỡ đỡ coi phải bước lại hai năm 2500 một này đây đây nè à. tổng đồ bên anh Nam thì à, được đa số là bốn món 500 thôi đây hai cây vũ khí năm 500 tầm này thì có một cây này tầm chắc khoảng kim một kim là khoảng tầm sáu mươi lăm nghìn thôi nè một kim đó rồi ờ, ngọc bội bốn mươi dòng một và một bao tay 500 sinh lực động lực dòng hai rồi hết nếu nó còn đánh thì tiếp tục đánh vấn này cho anh Long nha Rồi Long Long đến ờ, Một tay cũng được Ngon luôn xin được lực luôn À từ từ á Khải có mấy con đến Khải nha anh em À, ờ, Thôi bên này được rồi Thôi đến cho anh Long đi Cái này chín con của anh Long 1, 2, 3 8 con nhỉ Chúc cho mấy còn. cái cục vàng vàng để chỉ cho nó nhiều những đứa bé say bị thay dâm nhá <laughs> cái cục vàng vàng rồi hai bốn sáu tám chín con của anh long này rồi ừ. bên kia 60 con nữa 9 con còn 180 vạn nữa tháng một lần 9 con quất luôn cho mấy thấy Tiếp theo Đó 9 con tiếp theo nha Nam ơi Vô vô thà tiếp tục đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đủ tháng lần 9 còn cho màu thấy chưa bút tả vào sẽ chết rồi full may mắn nha em tiếp tục bắn full may mắn thôi cứ tầm uh, hai hai chục phút hơn là cắn một lần may mắn lại nè đó rồi tiếp tục đây là đánh cho anh long nha em ơi 69 con nha em ơi 69 con nha mọi người Ủa này không phải của Khải hả? Không không Cho anh Long trước đi Em em cuối cùng em có hơn chục con chục con là ba kim đặc biệt được à, sáu uh, bảy con thường được có bốn con anh Nguyên mình mua được nhiều đó bữa nhặt độ nhặt độ nhặt độ mọc mọc mọc bó nhanh này bó nhanh ok Bon ra nhạc tiếp nè Cuối ha Rap nè Rap nè Rap nè Rap nè Khán hỏi hai dòng một Được xin lục được thiếu lâm này mang được làm trăm bốn mươi Anh Long về bờ được một những ngọc bò làm trăm bốn mươi nè Một tay nỗ lực shop Trời ơi cái áo anh Tùng không có phục hồi Trời ơi Phòng thủ 16 là 140 thông pháp không phục hồi Cái cơ hội cơ hội sắp ra rồi đó sắp ra đột xịn nữa được không có hội nữa áo đó hệ thổ mà sao mà ừ hệ thổ anh tùng không ăn được ờ nó là hệ thổ nè nó kỳ giá dữ độc sát nội công vòng 2 độc sát nội công vòng 2 ừ. à, cái bức này đây bức này không ăn thua đâu cái, cái độc sát nội công vòng hai ba mươi mấy điểm đó là học trưởng xài ngon lắm luôn á một ngọc bội này đa lưng uh, ờ, dòng một này áo này trưng bày cho đẹp thôi áo này cho đẹp thôi không có gì nha nam áo này cho đẹp thôi không có đó lái xe lái xe chia sẻ em ơi rồi chín con đầu tiên rồi tiếp tục hãy lấy người mười vô lấy bot đã ui đó đó trời không phục hồi không rác luôn rồi đi vô uh, lấy bot đã đợi chút nên lòng chục con tiếp theo nha ông vô lấy ông tù cho nó lụm máu rồi ờ, năm ờ, một trăm hai chục bạn lần thả số con này à, vô lấy tiền nè xếp con tiếp theo rồi đồ nãy giờ nó ra đồ nãy giờ ra nó có bị thiếu thiếu gì đó ờ nó không kiểu không chuyện đặt móc nè hồi nãy giờ là anh thấy cao đó là đẹp nhất luôn mà ừ, không có phục hồi thà nó có phục hồi đồ nhìn đẹp đẹp đúng không rồi tiếp theo cuối hang sáu sáu chục con tiếp theo nha anh anh em đang xem cho một like hồ hộ chơi nha anh em ơi bối chậm mà bối chậm quá hả ui con này nhiều khi khai bối nhanh thì em bảo nhanh quá bối chậm này chậm quá hả chung là đó phải để cho anh em xem để chứ có cái cái anh em đang xem cho một like nha anh em ơi à, long về bờ anh em nhớ đâu nét nha ừ. ừ bố chậm cho anh em xem thôi ạ à. nhiều khi anh em anh em hiểu là khải bố chậm anh em bảo khải sao bố chậm quá anh em ơi nên là khải xem cái nào không ổn khải bắn nhanh luôn anh em ơi nếu mà thực sự muốn bố nhanh là khải lái auto á khải lái auto khải bắn nhanh tại chỗ luôn nè đây là khải chưa dùng auto nha khải dùng auto lọc đồ là nó bán nữa luôn nè bỏ như này được rồi để anh em cùng xem nữa chứ một khi mà đông quá là khải dùng auto lọc đồ luôn á cho nó tự bán luôn ok hồng hà ơi à, dù lái thêm xấu con nữa thả tiếp nó cứ xong con này là tiếp tục xấu con mới dạ thôi Rồi tiếp tục số mới Đó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đó Quýnh là ra liên tục luôn nè Đồ nhặt liên tục luôn nha Nam Rồi nhặt Trời ơi một cây vũ khí nè Một cây vũ khí nha Cui Cui Nó lên chậm 40 Sao Mấy này nhiều quá nhiều ạ, rồi. Khăn lôi 26 ừ, cái này cũng được cũng được á, dòng một cũng ngon ấy ở đây ôi ở đây lần chạm 40 phục hồi lực 4 à đậu dòng 2 nè dòng 2 giờ đang phải xài hiệu ứng ờ, tám mươi 80 tám mươi chậm như khải mười ra mới kích được ừ, cũng được ấy tương đối được ấy nè quan cho xe cặp nón này quan cho xe cặp rồi tiếp theo này sáng năm động 11 ít hơi khó uh, vlog rồi sáng năm động hiếm lắm hiện tại em xem cái top năm động này nó khá là phèn mà đỡ mua 11 ít hơi canh à tại vì năm động ít người cày anh em đó nó chỉ tầm hơn chục ạc thôi mà giờ mua ạc đá thì khác gì tốt rồi nên là khó với chẳng uh, chưa chưa như vậy sao chưa lên được event là event là lên lên được cái mà nhiều cái nghiệm ơi bó tiếp tục anh em ơi. Đó, hàng về hàng về. Cứ gần xong là Khải ra cái thả tiếp anh em đánh cho nó lẹ anh em ơi. Đáng lý cái này anh Long tự thả thì mình sẽ đánh nhanh hơn. Đây Khải tự thả Khải tự bó nữa. Nó hơi chậm một nhịp nữa. Ui, mặc áo đẹp không phục hồi. À, nón hai mươi ba mươi Áo rác. Nón kim, cụi quá, không có sinh lực cao. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi cái này bản sắc 76 là tiền về luôn em Bản sắc 76 là tiền về luôn ấy Trời bà qua này tránh nè Khắc hồng kia không phải đâu cây cây thiệt độ cao cây thiệt sự nè rồi bán đồ này cho xe thôi mà cho ban không, không sao bao nhiêu bên sắt có hai mấy bên sắt có móc một là gì một như không bó chậm thôi ạ à. ok đúng là anh em xem nhiều em nhiều anh em à, chín uh, người mới ý anh em ơi người bảo lúc mà trên like á và lúc mà khải ra video á kêu bối nhanh bối chậm quá giờ bối nhanh là ok bối chậm nha ok rột rồi bối chung chung cũng cũng khó nữa. rồi ra sẽ tiếp tục sáu con nha anh em ừ. nhiều anh em bảo khải là bắn nhầm không có nhầm đâu anh em ơi khải nhìn đến đâu là khải vứt đến đó luôn không có nhầm được đâu sao mà nhầm được nãy là bán đôi giày à, thông pháp 17 à, làm trọng 40 chứ không phải đai lưng đâu nhiều em bảo đai lưng không à. phải đâu thực ra cái người mà người ta nói đồ á người ta nhìn phải nhanh hơn cái người xem đúng rồi đúng rồi trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn vô đó là người ta đã biết được đồ dòng dòng gì đó đúng rồi. anh em xem anh em bị hoa mắt á anh em ừ. kịp ờ, ờ, nhưng mà tiếp chậm lại cái đường phục vụ cho anh em xem ừ. Rồi, này quá chậm nhiều khi trên live anh em cảm giác uh, nhanh quá nhưng thực sự là khải bói cũng cũng kiểu là trên live nó bị uh, kiểu là uh, trực tiếp cũng như anh em đánh cờ nè người đang ngồi trong bàn cờ thì thấy nó khá là nhanh gọn mà người người người ở ngoài á thì họ thấy cái bàn cờ rất là thoáng nè rồi cái kiếm cái kiếm là trong rồi khui hang ba cây vũ khí bốn cây vũ khí về bờ về đó 4k là phải về rồi đấy. ôi không phòng thủ không phục hồi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ chọn 20 ván này là chậm rồi mà anh em 20 40 trời ơi không phục hồi lại phòng thủ lấy hai điểm má ván rồi sắp sắp thời gian chúng đọc nữa lại thời gian chúng đọc không có không có lôi sắc nổi luôn chưa má cái lô gì mà toàn lô sắt không có toàn thời gian đọc khăn banh không à ừ. rồi tiếp tục em ơi khui ok đợi chiều làm khán giả khả sẽ cố gắng bói chậm lại một chút cho anh em xem à, vừa rồi là bói chậm đó nè vậy là chậm lắm rồi đó <laughs> bói đến đâu thì ờ, cũng có comment đến đó cho anh em xem mà một hai ba bốn năm sáu anh Long nãy giờ cũng chưa được về bờ nên mà chưa được món nào nha chỉ được à, một cái ngọc bội thôi này một bao tây này này chạm mươi nếu mà võ đang đi năm hành thì may ra nè như năm hành như khả này dòng một dòng hai điều kính luôn thì may ra xài được đó đó thì bao tây này có thể võ đang xài này nghe mi dòng một là lần cái họ thiếu lâm ngọc bội làm chậm đó nếu bây giờ anh em nào mua chơi giờ đang giờ đang em hành thì mua cái ngọc bội này với bao tay này là một combo đó nè đó ok chưa một bộ luôn á một bộ ừ. luôn á combo luôn cũng được á thi, ừ, thiên cũng được à, nói thằng thiên này em em mua ngọc bội cho mua ngọc bội này này anh nam long đã rẻ nhau <laughs> mà xài 80 chậm mà Đúng nếu lên 80 chậm thì em chỉ còn 40 chót à ừ. Thiên Nam Thiên Nam đó một cây vũ khí này rồi vô bói vô bói vô bói vô bói này bói ha bói ha bói gặp bói em rồi bói quả đó ui đó đó đó tám đó cho em trang sức trang sức chưa có em ơi trời tổng ra đôi sinh lực cao à. cũng được đỡ mất lên sinh lực cao em nào đây xấu dòng á cần người lái xài xấu á ôi cái đây lần kháng băng 20 à cháu vậy Trời rác nữa Trời ơi toàn kháng banh lực cao không Có tây này Những đồ xấu dòng này tầm trung thôi nè Không có bán được giá Toàn cho thôi Rồi khui Rồi tiếp tục thả tiếp xấu con nữa em ơi <clears throat> Like đi em ơi anh em like ủng hộ chơi em ơi Gần 500 anh em đang xem cho like ủng hộ chơi em ơi đánh đặc biệt mới có trang sức em ơi tí nữa đi đang đánh uh, bất đại mà bất thường bất thường đó cứng lần xấu con thả vi vu em được rẹn luôn thủy nhiều kìa ừ? thủy thủy nhiều kìa ba con thủy à Ủa, em ngồi bán kiếm tiền mua dạ. máu trời tí giao dịch cho ít tiền dạ chứ đồ cùi bán không được bao nhiêu đâu đồ cùi bán được bao nhiêu mà ngồi ngồi nó không hết ngồi thu thơ không mất <laughs> mất tiền on dạo này là server lại hay bảo trì nữa mỗi lần bảo trì đặt đít mất mấy chục dạng mất năm mười dạng nữa chết luôn rồi, ở server này server đồ xanh nha anh em, lệnh bài boss rất là hiếm nha mọi người. Đánh một con, đánh hai con là hết 70.000 anh em, cứ hai con là hết 70.000 anh em. Anh em cứ nghĩ đi. Chứ không phải rẻ đâu anh em. Nên đồ server này nó rất có giá. Trời, má đồ vậy. Trời, tháng 20. đã phải Trời, đánh lưng cái 19 20 à, cù quá. Rồi, đã lộ. Lô sắt ngồi cong nó muốn đâu chứ. Không có cái gì hay hay, hay ho hết không có gì gọi là siêu phẩm cả anh em ơi toàn rác với rác này cũng có ngày à, một cây vũ khí nữa rồi tiếp tục sáu con nữa bây giờ mới thả thôi anh em như còn hai con thủy một một con hỏa một một này đánh nhanh rồi đó thả thẳng lần này như này đánh nhanh em thả rực rẹo em tại vì hôm nay đánh khá nhiều thả khá là nhanh không đỡ em chờ lâu vừa thả vừa đánh vừa thả vừa đánh <clears throat> một cái kích thổ à kích thổ Ê, à. một cái phi tiêu nữa nha một kích một phi tiêu ừ rồi khui khui khui khui một cái phi đao nữa hai tiêu hai phi đao à, một phi đao nữa khui ha đó. Dạ. chọn mũi ba đi một số số số số số sắp lô sọ xin vào ban nha ok 12 20 số trời trời số trắng đời trời trời trắng đời và anh đây trong ông cho 20 kìa bang vâng, full rồi ông ơi đó toàn độ chung chung không cùi dữ ta <clears throat> cái đồ rồi Không có đồ <laughs> Nhiều rồi đó. Không có đồ, không có đồ Không có đồ, tự từ giờ băng full rồi, không vô được em ơi Không vô được Có hai trăm thôi, hạng hai trăm thì nó Hạng sáu trăm hạng sáu trăm anh ơi Đợi, à, đợi khải tí à có trưởng lão nào anh em ơi có trưởng lão để trưởng lão đưa vào có trưởng lão nào online anh em ơi như hương ơi đây đây ok ok bạn lưu bách bạn lưu bách dùm rồi ok anh tùng cho ạc uh, à, tròn vào ban em cái thí nhiên anh ơi cho vào ban em cái Để, nghiên cứu em chích em kích một ạc ra cái kích một ạc ở trong này vô ban ấy thiệt sự thằng em Rồi, trước mắt cứ cho con à, ờ, thật sự luôn Thôi, ờ, trước mắt cứ cho nghe mui mình ra ban đi Cho vô ban giùm em anh Tùng ơi Bạn đi bắt nha Nghe mui mình thì mình chưa tính đến đâu Rồi, tiếp theo anh em ơi Một tiêu nữa Ờ... Long muốn trắng được anh Tùng ơi Nó không có thổi phù gì cho nó Cái thân đâm phù lên anh Tùng ơi Trời ơi, Ừ Mai mua lái kim mua được Long muốn trắng rương anh Tùng ơi Hay như hương được, như hương gì Long muốn trắng rương cho nó vô ban rồi Cho nó một cái thân anh phù À có có có này, có này yêu em đem cho, giao dịch Em có, em cho, em có Có, có, có, em có Đó ném được mà Đấy, cho một thân hành phù này Rồi Anh Tùng đứng im đó đi Đỡ nó, nó chạy qua không biết là ông đó như thế nào nhưng mà 104 nhưng mà xin vô ban thì cũng gọi là ok đấy được chưa ok rồi đó rồi, rồi ôi trời ơi rồi bố đồ nhanh cái hết giờ nè em ơi cuối hang đó ôi về bờ đôi dây về bờ đôi dây về bờ về bờ về bờ nô một luôn quá đẹp này ngon rồi về Weber đôi giày cho anh Long Đủ cái này mà chống làm chậm 40 được ngon rồi Weber đôi giày anh em ơi Má đôi giày nô 1 luôn cái trời Đôi giày nô 1 luôn nha anh em ơi đọc sách là 10 kháng đọc 24 nữa ngon À Long Long về vợ Long về vợ Rồi ok về vợ anh em ơi Đôi giày rác Rồi Long về vợ anh em ơi Đôi giày thủy đẹp quá phi đao cũng được nha phi đao xài cũng ok nha bốn mươi bốn mươi <coughs> à đôi giày đẹp dữ ta mắt với hoàn toàn luôn trời khăn họ 20 rồi em có đấy 25 nữa đẹp luôn ơi trời ơi về bờ về bờ cái cây phi đao cũng ngon nha đẹp mà phi đao đẹp sát thằng đầu đấy ừ đó phi đao cũng ngon nha tập 30 nha xin lực nữa chứ wow ủ kháng lôi dạ. cũng cũng được luôn á kháng lôi 14 là ừ. được luôn á tay Ngựa bò 500 Nón 500 Được những đồ tầm trung Ôi Được về bờ vài món đúng không này là vứt cho bàn nè Ở tay này vứt cho bàn nè Rồi về bờ được hai món Phi đao Tóc độc sắc và một đôi giày thực sự là quá pin của pin luôn em xin lực lực cho các ngõ đầy đủ luôn vái cả nôi hỏi cận rừng à để chặt rừng á. xin lực 13 là xin lực lực luôn chứ à, nó phải về bờ như dạ. vậy chứ lại thấy chứ ngon à đẹp thực sự là một đôi giày mình thấy là từ đầu server đến giờ đôi giày đó có vẻ là đẹp nhất rồi anh em <laughs> quá bình luôn rồi ra nhận đồ ngay <clears throat> trời ơi mà kia đồ quá trời nữa nè mang đôi giày khác ngon ngon hơn không thì không biết cái đôi giày anh 18 mua là ngon luôn <laughs> người ta trong tăng boss là cái đó là là ổn nhất rồi đỉnh nhất rồi đấy hiện tại là thiệt đồ xanh là đôi giày đó đỉnh đỉnh nhất luôn là à, sinh lực nội lực nè kháng hỏa nè choáng 40 tốc 40 nữa <laughs> win của win không khắc cái đồ tiếng luôn ngon ừ, sao 10 kim em nó phải hơn sao là 10 kim tàu lao à, <laughs> không biết đừng nói tầm bậy bạ chết nha cái đó được xếp vào, ờ. xếp vào hàng nô mà sao 10 kia được em đó. hàng nô hàng nô thì chỉ có 25 kim 30 kim ngon dày nón áo rồi thả đấy đi Đâu, cái đó bán phải vài chục kim đó, thằng về à tiếp theo sao, anh ơi gần xong rồi còn có ờ, hơn chục con anh ơi vào rồi vào rồi rồi anh anh như hương nhau rồi anh anh đi cha lên tùng ơi ok rồi rồi đó còn ba món lộ lẻ lẹ quất luôn như đây nón độc số áo độc số cái đó mà giày nữ là anh tùng hút rồi giày nữ đi ăn băng giày đó là quá đẹp luôn nô một của nô một luôn không có cái đôi giày nào mà đường môn băng bằng đôi giày đó năm hành cũng ok luôn em trời ngon vơ lờ đôi giày silver đồ xanh đó anh em không khác cái đôi giày tím luôn em đẹp vãi sẽ ra đồ năm hành đẹp ừ, đồ anh 18 dịch nữ quá đẹp qua lại giao nhận đây đây ôi 11 ít luôn anh đẹp luôn mà tinh lực lực đầy đủ hay là anh anh tùng uh, nói chung á cái này này em nói thiệt luôn nếu anh tùng thiệt sự muốn chơi em nghĩ anh tùng nên chuyển về nhân vật nam và em sẽ hỗ trợ những món đồ cũ của em á anh trên đường môn là hết sảy ông bà bảy luôn đường môn nam mà phải xét đồng bang nhớ nha nhớ ừ. nhớ là ông ông bà bảy nha nó sảy luôn cái đôi giày thực sự tìm không có luôn anh em Má đôi giày nhìn chắc quá anh rồi Thằng nô mà Ôi quá đẹp luôn em Wow, mắc đây thôi rồi, không còn gì nói Không còn gì để nói Không còn gì để à, nói tiếp theo em ơi Giao dịch ngắt Ok anh ơi, anh tính đi Cái này... Để anh ờ, tính à Ừ Để anh tính hiếm lắm anh em ơi hôm trước hải bán một đôi giày cũng xấu ờ, dòng hải bán được hai triệu rưỡi đó nè bốn hơn 40 kia mấy đôi giày này thiệt sự là quá đẹp à, quay ra trò cái này chón không có luôn căn hộ không có luôn trò cái áo đủ không phục hồi trời rồi tiếp theo tôi thả thêm ờ, vài con nữa anh em ơi thiệt sự đôi giày quá đẹp nên là chúng ta nãy giờ comment rất là nhiều vấn đề nên là khải quên giao dịch luôn ok xong rồi đây rồi à, còn lại à... quên rồi bắn sót kìa đủ bắn sót chết luôn ừ. muốn nam phòng thủ thì có nóng em thôi anh có nóng em nè nóng em ờ, hai mươi hai mươi nè anh nóng em thì thực sự em đưa anh mang thì không còn gì để chơi hết hết hết nước chấm luôn á ừ thì ông có nói ăn ban anh chỉ khi anh lên ăn ban thì anh mới sở hữu được cái nón này thì sự không còn gì để chơi luôn thì sự cái nón em đưa anh luôn không có gì để chơi luôn ủ trên lực ghê vậy thì ông mới nói cái đồ này em đỡ dành mà em đâu bán đâu không vì giờ cái nón của bên đẹp vãi nồi sinh lực dữ đi em đỡ dành em đỡ dành nó đâu có bán cái gì đâu mà nó trả em 25 kim bữa giờ có bán cất đòn đỡ dành vậy đó nó nôn đúng rồi bao tay ok rồi nón ok rồi đai lưng này luôn anh tùng đây đai lưng của anh hôm trước đây là thực sự là anh anh đủ 80 chậm luôn ấy đây nè chỉ vì anh có xét đăng bang chuyển việt nam là thực sự đồ không có thiếu gì luôn đó ok chưa có áo kháng họ luôn phục hồi 40 sinh khí sinh lực một lực 10 ít rồi chón 30 kháng họ 20 luôn là là ok luôn ấy 80 chậm 70 chón đó đây cũng ngon nha. Còn nếu anh Tùng muốn 80 chón, anh Tùng ơi, nếu anh Tùng muốn 80 chón em sẽ có một cái áo kháng hộ 13, sinh lực lực 10x, sinh khí và chón 40 cho anh luôn. Em có áo đó luôn. Là 80 chón. Đó. 13 20 là 33 33 giây. À cái nó có nhất kháng hỏa mắc rồi. Anh ba nhất kháng hỏa. Ừ. Nó cần gì kháng hỏa nhiều đâu anh. Nói chung là theo em nghĩ á, ừ. một là anh mang áo, hai là anh mang dây còn lại là phòng đại full, full kháng cả quên full phòng thủ lý được xong đẹp hơn ừ. chỉ cần mang, mang một bốn mươi chó thôi mang một đồ ừ. kháng hỏa thôi một thôi một làm trăm bốn mươi vũ khí ừ, nếu, nếu Ôi, phòng, phòng thủ 11 số chán cơ rồi Ôi 25 Ui, 20 từ 40 rồi con <laughs> Trời ơi Có vẻ về bờ 20 nữa Rồi đáp khẩu khí khác lộ quá đẹp luôn em ơi rồi cái này là chậm 40 vũ khí không anh thua em ơi món này không bao nhiêu hết đợi tí chủ con long mà 25 20 rồi nó còn 5 con nữa em ơi là đồ con long thì những món đồ mà gọi là có tiền bán ra tiền thì đỡ là cho anh long rồi ngày mai giao dịch lại cho anh thôi ok anh ơi rồi xong này quỷ đến anh hộp lấy luôn anh ơi cầm xong rồi còn có 5 con nữa thôi rồi quá hợp lý lắm ơi tool này à, thực sự là đúng là xếp may mắn nó tăng thêm một chút cảm giác đồ nó hiệu quả hơn một chút nè khá ok rồi năm con cuối cùng của anh long một hai ba bốn năm sáu chín con rồi xong của anh Long thì đến khải ba con thường và sáu con đặc biệt nữa xong anh Long à, quên anh anh Tùng đứng vị trí đó luôn chờ luôn anh Tùng ơi chờ luôn đi rồi để mình qua nữa là thả luôn xong này đến khải ba con thường và sáu con đặc biệt như nào đó. và mình bà lành Hàn Quốc sống thường bạn đặc biệt nó xong quá ngon luôn từ từ anh em đang đánh boss em ơi đồ anh em phải biết đang đánh boss mà sao có gì mà cùng lộn à, vị trí rồi rồi ok anh em ơi rồi đó là còn năm quân cuối cùng anh long nhá đây anh em ơi trời đôi giày đẹp quá chướng Đồ, sinh lực lực luôn 40 Thiệt sự đừng nếu đi đường môn á Cái đôi giày thiệt sự là nó mát pin ở chỗ là mát tóc anh em Má đường môn cần cái tóc kinh hồn luôn em Đang rất cần cái đôi 40 Ừ, đẹp quá chứ Là gì? Đấy, Khang 30 nữa cái đau đầu chứ Sinh lực 17 Khang họa 20 Quá tuyệt vời Hiện tại chưa có đôi nào hơn Nên vẫn nói là đôi này đẹp nữa Hàng nô Hàng 4 này xin thiếu 15 Hàng nô đây Tóc 40 Chón 40 Sinh lực nội lực 12x Kháng họ 2x anh lóc em con nga vô nha em lóc mấy kia đợi đủ hết rồi tối với con á ừ ừ, ừ hàng động đẹp gờ gớm rồi những con cuối cùng xem có về bờ không nha anh em ơi tầm này chắc ngủ hết rồi giờ cái sâu ở ngoài xem đâu em <laughs> rồi những món đồ cuối cùng quá đẹp đôi vậy thực sự anh Long đánh thì khoảng 69 ờ, con thì tương đương khoảng tầm ờ, cầm cái tiền dạng thì khoảng tầm gần 10 kim này. khoảng gần 10 kim gần 10 kim ra được đôi giày này về bờ không lỗ thì khẳng định em là bán đôi giày này sẽ không lỗ không bao lỗ bắt là bắt số 15 rồi về bờ không lỗ nhưng mà anh Nam anh Nam thì anh Nam chắc lỗ anh Nam không có đồ bao nhiêu cả anh Nam chỉ có vài món thôi anh Nam với 8 kim thì thu được vài món làm chậm cũng tương đối khui Đó. lại về bờ thêm đai lưng nữa ngon nữa 28 khăn lôi sinh lực 100 đai lưng này bèo lắm được 3 kim cho đến 4 kim bù được uh, chục con boss cũng được ngon <laughs> ngon là được đai lưng nè cái, cái, cái lưng uh, ờ, 28 hả? Bạn ừ. lưng em rồi 28 sinh lực cao em Đó. Lương em tới 29 lần hà chính mà không có sinh lực sốt <laughs> so với mà so người ta đúng so đúng kiểu đúng người ta có tiền người ta có hàng người ta ra chứ còn đai lưng đó là so cái gì đai lưng em là so cái gì đơn em chỉ mang tạm thời thôi hiểu không không có sinh lực ngô thằng người thu rồi mình xem được đai lưng nữa nè ơi ngon <laughs> đây đồ của anh long nè anh em ơi đây anh em ơi à, anh em đợi em tí nha à, đây anh em ơi ở bắt số 15 này thì uh, có những vấn đồ như sau cho anh em xem Đây à, anh em ơi à, Đánh cho anh Nam thì được một vũ khí 540 hai cây vũ khí 540 Nội lực Những cây vũ khí này khoảng tầm dao động khoảng tầm một kim cho đến một kim rưỡi Thì khoảng 100 nghìn anh em 100 nghìn à. Rồi à, bao tay này à, sinh lực lực à, đẹp Đó 540 kèm với ngọc bội này làm cho 40 dòng 1 thì uh, cái này với cái này kèm vào thì được đủ một set năm hạnh được tương đối uh, được 80 chậm nè nếu mà đi xét theo uh, vũ khí thủy thì sẽ đi kèm với bao tay họ và ngọc bội họ thì được 80 chậm thì hai món này bèo lắm bán được 5 kim một món trung bình uh, hai kim rưỡi cho đến uh, cái ngọc bội này có giá hơn đấy ngọc bội này có thể là bán được 3 kim cho đến 3 kim rưỡi tại vì dòng 1 nè còn bao tay này bèo lắm cũng được một kim cho đến một kim rưỡi nè bao tay này cũng ok đấy rồi à, cái nón này của khải nhầm đó rồi anh Long anh Nam thì với 8 kim thì anh Nam à, sẽ được một hai anh Nam thì tương đối là 8 kim thu hồi vốn này không lời lắm tương đối là thu hồi vốn hoặc lỗ một hai kim đó nếu bán thì tầm đó rồi còn bên anh Long thì à, đai năm một đai lưng Kháng lôi 28 à, sinh lực 100 đai lưng này bèo lắm bán được từ 3 cho đến 5 kim đó anh Long lời ấy rồi ngọc bội này xin chọn chọn chạm 40 ngọc bội này bèo lắm được hai kim rưỡi Đôi giày này thực sự về bờ của về bờ luôn Không còn gì để chơi luôn Nô một của nô một luôn So với hiện tại thì bây giờ Tóc 40 Trong 40 Kháng hóa 20 Sinh lực nội lực Thực sự quá đẹp Đó Một bao tay à, làm trọng 40 Bao tay này cũng được hơn kim Một cây vũ khí kháng lôi 26 sinh lực lực và cái, cái vũ khí này đỡ mà bán thì cũng được hơn một kim nè ừ. Một cây 30 à, Một cây tóc 30 Kháng độc 20 à, Độc sắc 24 Rồi một vũ khí cái này thì cũng được vài kim em từ 3 cho đến 5 kim cái này cũng ok đó rồi một cây làm chạm 40 cũng được một kim rồi ngọc bội này à, chóng 20 đó rồi nói chung thì của anh Long thì với khoảng hơn 9 kim thì anh Long thu về thì khả nghĩ là đặc biệt là ở đâu dày thì sự quá chắc luôn không gì là chơi được nữa mà quá chắc luôn đó không gì để chơi luôn rồi anh em à, xem video và bắt xe 45 này đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi Bây giờ thì Khải cũng uh, tiếp tục ngừng à, video bắt số 5 và tí nữa tiếp tục sẽ ra bắt số 16 ở Ba lần Hiện nha nào. Đó anh em xem đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn hơn 200 like để tiếp tục làm những video tiếp tục cho anh em xem nha. Tại vì video tầm này thời lượng nó cũng đã gần một tiếng khá là dài nè. Khả sẽ ngừng video ở đây và tiếp tục đánh tiếp tục à, hơn 100 con nữa ở khu vực Ba lần Hiện nha. Đó. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha nào.